So now you have a uh, second dose now today? Yesterday I got the second really? dose of Pfizer. Oh my God. I am sleeping, you go to get it. Uh, yes. Oh my goodness. Ah. You ready, she huh? said? Oh, ah! Oh my goodness. <laughs> so, uh, so I'm next week? You're next week, next Wednesday. Okay. Yes. Good. So now uh, this week I'll take care of you? Yes. and then you take, I take you next week. <laughs> oh, so uh, if anything happen, I... Yes, now we can travel. Oh, little. Uh, don't wear masks either. No, uh -huh. nice. Oh, good, good, good. Ở yes. đây các bạn, hôm, hôm nay bà xã đi à, chụp à, đi à, chích mũi thứ hai okay. đó. đó bây giờ là bà xã sẵn sàng không có cần phải à, mang khẩu trang này nọ ờ. hay là có à, thể đi chơi nhưng mà từ sau là tới mình ờ. đó, từ sau là sẽ tới à, mình à, đi chích mà còn thứ tư thì sao có nãy cái mũi là mũi của mình nhưng mà thôi mình về cho bà xã à, để cho bà xã chụp trước bà xã hai đi ra ngoài đi tùm lum hết đi à, thư viện là đi chợ là đi nọ mình làm biến lắm các bạn yes. để cho bà xã chích trước ha à. à, mình làm biến không mình cứ quanh quẩn ở nhà không à. mình không có socialize không có đi ra ngoài mình thường cho nên thôi để cho bà xã làm trước để coi cái tình trạng mà đau nhất là sao mình rất sợ uh, uống thuốc luôn các bạn mình không à. thích nào, đó thì cũng được đây các bạn nghĩa là hai à, hai mũi nè một mũi trước đầu nè ha đây là một mũi mũi sau nè là nó ghi cả ờ, thời gian là là một giờ 48 mà buổi chiều phải không rồi là lượng mà nó chích cho mình là bao nhiêu euro 0.3 à, ml nè phải không rồi cái là mình chích vô cái cái ờ, cái vai nào vai trái vai phải rồi nó viết vô không thì để ví dụ như cái mũi thứ hai này nó quan trọng tức là nó có bị uh, bị dưỡng gì đó đúng không thì nó sẽ biết ra được là bây giờ trong cái hồ sơ bệnh lý của mình ở trong trong của nhà nước á trong trong cái thẻ mà à, nó kêu là healthcare không là nó đã có ờ, chương trình rồi bây giờ mình muốn đi uh, du lịch phải không mình đi du lịch cũng dễ không mình đi du lịch cái là mình à, là nó nằm ở trong đó rồi mình lên là mình chỉ cho nó scan cái này nè à, nó scan cái này nè nó sẽ mà ờ, ấy luôn nhưng mà sắp tới đây thì Canada sẽ có một cái nó kêu là kêu là traveler traveler um, card phải không đó uh, nó kêu là uh, passport đó, uh, đó something đó à, không nào uh, và đó, đó thì nó sẽ uh, cho mình đó là hai cho mình uh, this, uh, this, uh, this, this uh, she, she took twice a day the weather one and two. So we pray for devil and not wear mask. Oh, hopefully, but uh, they said uh, in the Asia, not really, not, um, but that was soon. At least yes. next year, I think. Next year, uh-huh. uh, I think. Uh, yeah, I think sure that we will uh, travel soon. Next year, mm. I think it's next year better for Asia. but we will go in um, you go to Europe in the Fall? Yeah, Europe in the fall. Yeah. Mm -hmm. uh, in Europe for the fall, but um, because you have two resort, uh, mình nuôi rồi. So à, các dạ. bạn các bạn ở Việt Nam thì mình sẽ hẹn lại năm sau các bạn ơi là dạ, không có mình chưa thấy tin tức thì không có máy bay không có vé gì về Việt Nam hết đó, nghe không? À thì ờ, có thể là mùa thu này là tụi mình sẽ có thể là đi ờ, đi du lịch ở Âu Châu hay là mấy cái vùng biển Caribbean nè không thì mình sẽ đi du lịch trên những chỗ đó nhưng mà có thể là cái chuyến về Việt Nam mình sẽ có thể định khoảng là tới ờ, năm sau rồi thôi à, đây cũng là bà xã chích thuốc chích, chích thuốc trước mình sẽ chăm sóc và xả trong ruộng này để coi có những gì à, xảy ra và tuần sau là mình sẽ à, lên à, lên ghế để mình chích nào chích buổi thứ hai thứ tư thì sao go to Hawaii yeah no now you can go there yes. Uh, I, uh, but uh, I hope the border open, but I like to take a train. Yes. I like to fly fly faster, but like train to go to cross America. Yes. That's a uh, bucket list. Yes, take a train. Mm -hmm. Bucket list, you know, I like to uh, train time or fly. Because we have plenty of time. Right. You don't do anything. Uh, like to train. I love train. Đấy, các bạn mình có thể bây giờ đi Hawaii được nào à, mình có thể làm đi à, bên Mỹ mà chưa nó chưa mở à, cửa biên giới nhưng mình thì không có thích à, bay các bạn mình thích à, đi xe lửa à, đi mình đi sẽ đi từ New York thẳng từ bờ đông á, của Mỹ đi bằng xe lửa đi thẳng qua cái phía vùng West của từ à, phía à, phía đông qua phía tây của Mỹ nước Mỹ mình đi lên đi xuống mình có thể mua bây giờ nó có bán loại vé như là mình mua vé mình đi trong vòng 30 ngày đó đi bất cứ chợ nào cũng được đó trong vòng 30 ngày giá nó cũng rẻ chỉ có phần nữa thì mình lại thích đi kiểu đó chứ mình không thích bay bay nó rất là nhanh bay nhanh nhưng mà thích đi là thích đi ờ, kiểu xe lửa đi du lịch mà mình rảnh rỗi thời gian mà về hưu rồi thì làm gì chỉ ăn rồi đi chơi với ờ, đi du lịch thôi chứ là ờ, làm gì okay. uh, chụp phong. really? uh, Richard Paul uh, I go traveling soon? Uh, yeah, traveling soon uh, in a couple of days Friday? Yeah, right. ah, thanks <laughs>